đây anh đức từ từ lấy lấy lấy tâm lý ra rồi bắt đầu đây anh đức hát đấy này em chưa thì được rằng chưa tí nữa anh kéo chia tay cho ông em quên được câu ca tình yêu chỉ cho anh đâu ngọc mình rốt tim sẽ không muốn đành được đâu mà nó có thể bước đi rồi nó mất đây nó cứ quay lại lên em biết rằng từ hôm qua nó sẽ lớp của cái đâu tới kia nó có đâu mà rơi thì em nó bay về nó bay về thân rồi em vẫn quên ăn quyền hết đi, tình yêu trong em toàn là rồi anh không muốn mình xong đó anh không muốn tìm giấc mơ ngày hôm nào gì là lại em qua ngày vâng, hôm qua u u u u của anh một mình nơi đây đây là ca sĩ bắt đắc gì tiếp tục tiếp tục tiếp tục sao hết rồi thôi hết rồi hết rồi, hết rồi. chấm